à, giới thiệu với ờ, các bác về cái dòng máy 70 ờ, máy sới đất và đánh luống nhé <clears throat> về cái dòng này nó có rất nhiều cái cải tiến về cái động cơ này cả về tất cả những cái như cái tay côn này này đây là nó cải tiến rất nhiều đấy như mình bóc côn vào thì cái này nó sẽ uh, thu vào và cái bên trong cái, cái bộ côn nó sẽ uh, banh ra để mà uh, ép cái bánh răng vào là nó chạy chạy cực kỳ khỏe luôn cái dòng máy này là dòng cải tiến đấy, hai nữa là vì uh, cái điểm đặc biệt nữa là nó có cái tay ga này này mình có thể điều chỉnh cái uh, tốc độ ga nhanh thì nó sẽ chạy nhanh mà ga chậm nó sẽ chạy chậm như cái dòng cũ thì là nó sẽ nó không có về cái uh, tay ga này ngoài ra về thêm cái phần uh, bộ hộp uh, chế hòa khí và cái cổ hút gió này đó, nó thiết kế cũng rất là uh, ổn định luôn rất là mới <laughs> nó ở, ở phần cái chế hòa khí này như bình thường à, máy nó khó nổ đấy thì là mình có thể là nhấn bơm cái này bơm khí vào một chút để cho lấy à, tốc độ và mình à, bắt đầu giật nổ thì nó rất là dễ nổ luôn ngoài ra thì cái à, bộ lốp này là tất cả đều là lốp không xăm nha cái dòng máy 70 này thì à, bên à, công ty em vẫn chưa ờ, làm cái bộ lốp đặt được vì cái kích thước của nó chưa đạt tiêu chuẩn nên là làm cái uh, lúc đặt nguyên khối kia thì nó sẽ rất là nhỏ mà trông nó không không được uh, chắc chắn Đấy. như cái uh, dòng này chạy cái lốp này rất là tiện luôn